hat-trick của Mohamed Salah. Người khẳng định của vị vua tài giải bóng đá của Hà Anh. Đó chính là Mohamed Salah, người đang duy trì một phong độ không thể cản nổi.